đâu rồi mua máy đi bay ra chào anh ừ. Bye. anh xem tư vấn là đánh cái gì đánh đánh bài liêng đánh liêng ba cây ba cây liêng ba cây á anh xem có cái máy nào mà nó um, dễ chơi một tí ấy mà giống cái máy này bọn em dùng đây là giờ có, có con uh, Samsung này đấy một dòng con này Samsung này thứ sáu này một con là iPhone xs Max này và một con là iPhone 8 thì chọn được dòng nào đấy iphone 8 đi mình dùng iphone 8 nhỉ nó không xem cả con ít nữa ừ, cứ xem con này trước của nhà mình mà ừ, con này giống ờ, điện thoại của em con này đánh như nào anh đây cho làm luôn làm luôn cái nào mà nó dễ một tí ấy nó dễ mà hiệu quả cao anh cứ cài rồi em về mình ăn chơi luôn tự cài tự cài luôn này cho đến đây cho tự thử tự cài luôn không thì bảo là tôi ảo thuật ảo thuyết này kia đây thôi cô kia cài đi đây bấm xuống đây ờ. đấy biết, cái gì không bật máy lên đã ừ. đây nha bây giờ ấn vào đi tự ấn đi ấn vào chữ điện thoại này điện thoại đấy vào đấy là vào chỗ cuộc gọi này đấy ừ. sau ấn ờ, thăng một ba năm sáu thăng đấy ừ. khi ấn vào đây thì nó sẽ hiện lên chương trình đây cho tự thử từ ấy luôn ấn đăng nhập đi thử đồ admin nhé à, đã mua các trò chơi đấy từ từ từ từ trò dưới cùng mới là trò ba cây trên cùng là trò liêng ừ. thử liêng nhá chào nhá thử liêng được ừ. đây từ từ nhá từ từ vào đây nhá mình để ý này ở cái dòng thứ hai này nó có có dòng chữ là lựa chọn má chơi đấy thì trò liêng là mình chọn cái má 68 là bài bài mình sẽ là đẹp nhất ngon nhất thấy chưa còn dưới cái cái dòng mà số à, lựa chọn mã chơi ấy, thì nó sẽ có dòng số người đấy mình thích đánh mấy người thì mình chọn mình ấn vào đấy Chứ nếu mà khách vào à. thêm hay ra thì là đây, đây, từ đây, từ thì, thì bây giờ chọn mấy người bây giờ chọn là bốn người đi mình hay đánh bốn người năm người năm sáu người ờ, bốn à, người đây đây là đang làm mặc định là năm người đang năm người rồi bốn người này bốn người rồi người luôn đấy mình sẽ chọn ở chế độ là tai nghe kỹ thuật số này chế độ âm thanh ấy nhưng mà nhưng bây giờ mình thử thử loa ngoài á loa ngoài thanh này chế độ âm thanh ấy. đấy âm đấy đấy chế độ loa rồi ừ. ok bây giờ sao thế xong rồi ấn bắt đầu trò chơi đấy mình để ở đây ừ. để vào đây để vào trong lòng mình đây đấy điện thoại trong khi chơi thì mình ấn cái nút nguồn này cho nó tắt nguồn đi nhá bây giờ thử thì thử đi cầm mài lên tự thử luôn đấy đặt ở đâu anh không phải là như thế nha nhá từ này bộ bài trộn xong đặt này ví dụ nhá cái máy ấy mình đặt ở trong lòng mình người ta sản xuất ra là để cho mình khoảng cách của từ từ bài đến máy bằng một cữ tay của mình đưa ra như này được nhá thế mình đưa ra đi đưa ra xa cữ tay ra như nào à, đây, đây, đây. đấy thả xuống à. đây này. đấy khoảng cách của nó là từ dao động từ 20 phân đến 40 phân so với máy đây làm lại đi đấy đặt xuống bao luôn đúng không nói to anh nhỉ nói to quá to thì đây là mình đang đang chơi ở chế độ là chơi loa ngoài ừ. đây lúc nào đánh thì mình sẽ đeo tay nghe này đây con anh siêu nhỏ đây ta này thì đút vào tay bạn gái bạn bạn trai nhìn con thấy không đấy hả ờ đấy mình đang thử cả cái loa này hướng dẫn tay mình mình biết thôi nó là test là thử tay ừ. thoải mái trước được cái nhở test thoải mái ừ, ừ. test ok đây bồng làm lại xong làm máy nó báo như nào làm như vậy đi cái này là đúng lúc này năm này bốn mươi phân đây đây bài bài bài cũ rồi nó kênh này Đấy. ba máy báo ba thì làm như nào cắt ba cây như nào cắt ba cây à cắt ba cây hoặc là trộn ba cây à? ra ví dụ lông này với trộn thì trộn ba cây ra này Đúng rồi, chia thế nào? Chia luôn, chia luôn. đây, em mình chia từ đây. Ừ. Bốc 3 cây nhá, đúng không? Bốn người. Chị ngửa ra luôn. Bốn người. Sáu nước à. Sáu nước. Mình sáu. Thua nhà này. À đâu nhà kia năm. Nhà kia năm. năm. năm. Ừ ừ ừ. À à tức là, là không mình đã thắng là không kể nước to nước nhỏ. Tức là khi mà nó nhắc ba là mình đã bốc bỏ ba cây. Làm lại chưa hiểu làm lại. Bốc ba cây trên đầu này thử nhá còn này xem nào đào đây vào đào nó sắc lăn ra thôi mỏi tay quá bốc 5 cây đúng không? Ừ. Thế ví dụ như bọn nó bốc quá 5 cây sao? Không, mình, mình, mình bốc 5 cây Cái này hướng dẫn sao? Rồi, chia từng mình chín điểm chín điểm này, 5 điểm này Cái này không điểm này, cái này ừ. chín caro này đúng không? <coughs> đấy trong quá trình chơi thì cũng không phải là mình bốc như này ví dụ như này nhá mình để máy trong lòng đúng không mình ờ, ví dụ giờ mình mình vơ bài xong bắt mình đặt xuống đây mình bảo làng nó gà xong chưa đúng không làng xong rồi mình cầm lên mình trộn máy có sáu mình trộn sáu cái xuống đấy thế xong rồi mình chia Dạ, đấy cái dạ. bài này là nhất là 9 điểm mà ăn cơ này đấy đấy chưa yeah. lúc mà em sáu bài thì anh đã biết máy nó báo bao nhiêu rồi thế thì anh phải chia bài còn ví dụ như là dạ. đánh mà trong quá trình mà người ta mà hay ốc cái thì mình lại có một cái chế độ chơi khác ở đây à, chế độ à, chỗ này ví dụ nhá ván bài mình đặt xuống này mình người ta bảo là mình trộn bài xong đúng không người ta bảo đặt xuống này tao bốc cái nào đúng không thì mình đặt xuống này người ta bốc bình thường này đúng không người ta không nghe máy báo như nào cả người ta bốc bình thường này đúng chưa thì máy nó báo lại cho mình một bốn một bốn tức là cái chế độ này nó đang báo là cho mình biết nhà nào có điểm cao nhất nhà nào có điểm thấp nhà một là nhà bốn nhà một là có điểm cao nhất nhà bốn là có điểm cao thứ hai ví dụ như là em ván này là em chia dạ, mình là một ờ à, thì em chia đi là em là số 1 rồi đây nhà số 4 là nhà này dạ vâng. nhà này cao thứ hai điểm này. Đấy, bài mình 8 điểm. 6 điểm. 6 điểm là cao thứ hai. Nhà này không nước cái bán nữa. Thử lại, đây là cái chế độ mà khi mà người ta hay bốc cái thì nếu mà đánh liêng mình đã biết được uh, bài nhà nào cao bài nhà nào thấp thì mình thua làm sao được, đúng không? Ờ, biết mình biết ta trong trận thắng thắng mình biết người ta rồi làm sao mình thua được đó có bình thường này đấy một ba một ba Mình rồi hiểu ra bao nhiêu cái máy này nó hay cho mình nhất nhỉ ừ nhỉ nó sẽ cố để cho mình nhất đúng không 9, 9 điểm. điểm này nhà này 7 điểm này 7, hai nhà 7 này 2. 7 xô nhà này 9 thì còn 13 13 3 đây này đây là nó cho mình nhất đấy chứ nếu mà mình mà nhì thì làm nào biết người ta ví dụ biết người ta mà điểm cao rồi thôi mình không đánh nữa thì vài ván đấy mình chỉ mất gà thôi hiểu chưa còn mà, mà ừ, còn ví dụ như mình được uh, liêng uh, ờ, Rivika nhưng máy nó báo cho mình là mình vẫn không cao nhất thì mình tăng ván đánh mà mình không không biết điểm ấy thì mình thua rất là nhiều đúng không thế mình đã biết rồi thì thế cái này cũng dễ chơi nhỉ mà cũng chắc chắn một trăm phần trăm không phải là chắc chắn ừ. thử lại đi đây nhá ví dụ nó vào bài đây bốn hai đây bốc bình thường này ừ. đấy lại một ba đấy chưa đây thử nhà bốn hai nhá ờ thử để lên cho bốn hai luôn thế đi, làm bảo mình là chia luôn ok ừ. chia luôn bốn hai thì làm mình sẽ thua đấy đúng rồi nhà này rất là cao nhất bốn là nhà thứ bốn là nhà này ừ. nhà này là cao hơn thứ hai nhà ờ, mình bỏ luôn, mình bỏ luôn. bán đấy bỏ luôn, mình bỏ luôn. không mất nghìn nào cả bỏ đúng rồi thì mình bỏ ngay từ đầu đấy ừ. còn đánh ba cây nữa gì thử ba cây thử ba cây đi ba cây ấn trở về đi đây thì lọc bài vào tay cho ấn trở về đi ai ai chơi thì người người thao tác đi lại ấn trở lại là rồi ấn, ấn, trở về này đấy đúng rồi rồi đến đây rồi ấn là đã mua trò chơi ba cây là ba sáu lá đúng rồi đúng rồi ba sáu lá chuẩn đấy thông minh phết nhỉ bốn người từ từ từ đó rồi ok thì bình thường hay chơi năm người còn gì nữa thì phải xử lý luôn trong đây là mình sẽ biết luôn cái này vẫn đang là để cái chế độ mà rồi ờ, rồi ok rồi cái này là ok ok ừ ừ ừ. ừ, ừ. ừ. ấn bắt đầu vào chơi bắt đầu thực ra hai cái à đây là đang ở chế độ tai nghe trở trở lại đi trở lại ấn cái chế độ đấy đi thử, thử tay tí thử tai nghe nhé ừ. trở lại đây là chế độ um, tiếng nói báo đơn này tai nghe đây này đấy đây phải thử này vào lo ngoài đúng rồi ok thông minh hết đấy ừ, quá đơn dần là biết mà ừ. <laughs> <laughs> Ba um, cây thì cũng khó đánh hơn không anh? Ba cây thì rất là càng dễ, ba cây thì uh, tuyệt tuyệt đối. Là... Đây ví dụ như tôi làm cái đúng không? Tôi làm cái tôi trộn bài thì các các, các bà bảo là đặt bài xuống để để bốc cái thì mình cái nó sẽ đặt bài xuống như này. Đúng chưa? Cái công máy báo ba thì không chỉ bốc ba mà mà bao nhất thôi. Bốc ba đi. Nhưng mà lúc ai đếm này Không cần đếm ngửa ra. năm đúng không? năm là chưa từ người bốc. Nhật Nam đây số người chơi 5 người à năm mình lùi một rồi đây 5 người mà 5 người ừ. đây này bài này bài nhất này ba này bốn này năm này năm lùi một bài này cao nhất rồi dạ 8 vâng. điểm đúng không 8 điểm này, 4 điểm này nhà này hai điểm này nhà này 5 điểm này thấy chưa sao lại là lùi một hả anh không phải lùi đếm đếm cái Ừ, ừ toàn chơi liêng thôi ba cây ít chơi ít chơi ba cây nhưng cũng phải biết chứ thử đi máy nó chơi được tất cả các trò chơi mà hỏi ai đúng không ừ. ừ. hỏi luôn được mấy ừ. thử luôn đến lúc con về gọi điện nó khó một ốc một cái ra à. sáu là nhất nhất nhất sáu đúng không nhất. À, chơi năm ừ. đấy chia chậm bình thường như không phải là là sẽ à, người số 4 là cao ờ, bài của mình là cao nhất cứ bốc cái là mình cao nhất hiểu không ừ, ừ. 10 áp rô thì chia làm gì nữa ừ. bây đã mười hết rồi đánh cái gì nữa đúng không ui ừ. ừ. nhà kia mới thua cả nhà này mới thua này ừ. con này bao tiền này thử xong xem thôi đã xem con ít nữa hả xem con x nào thôi nhưng lấy con này thôi nhưng mà cũng xem con ít xem đẹp không đây cái chơi nào lên đời thì mình sẽ sang lấy con ừ, này nhưng con này sẽ đắt hơn con này đúng không đúng rồi ờ thế thôi con nào nó giống điện thoại của mình ấy ừ. như thật luôn nhỉ ừ. à, anh nghe thì là kết nối như nào anh đây mình chỉ cần trở về này trở lại đi em trở lại đây trở lại anh định làm cái gì em xem tai là tai nghe cái gì À, bây giờ chuyển chỉ còn chuyển 5 người này chế độ ừ, loa thay vào chế độ uh, kỹ thuật số đúng rồi tăng kỹ thuật số đấy tay vào cho em hay anh thử lắp vào được lắp vào đi ừ. lắp lên đấy chồng lắp thế đi xong thôi chồng test tiếng đi xem nó có to quá không đấy còn